Phụ nữ lên đỉnh là gì? Những dấu hiệu chứng tỏ cảm giác thăng hoa ở nàng. Phụ nữ lên đỉnh là hiện tượng đạt cảm giác hưng phấn đỉnh cao, tột độ trong quan hệ tình dục hoặc thủ dâm. Đến một giai đoạn nào đó của cuộc yêu, cơ thể nữ giới sẽ nhận lệnh sẵn sàng tiếp nhận sự lưu thông máu, nhờ sự lưu thông này sẽ khiến họ có cảm giác đê mê, run rẩy ở toàn bộ các bó cơ nên người ta thường gọi đó là cảm giác lên đỉnh. Trong mỗi lần quan hệ tình dục, nữ giới thường trải qua các giai đoạn kích thích, hưng phấn, lên đỉnh và phục hồi, trong đó, giai đoạn lên đỉnh được xem là cảm giác thăng hoa nhất đối với nữ giới. Quay trở lại với trường hợp phụ nữ lên đỉnh trong bao lâu? Theo nhận định của bác sĩ chuyên khoa, nếu phái mạnh chỉ có thể đạt cực khoái một lần trong lúc giao hợp, thì phụ nữ có khả năng lên đỉnh nhiều lần trong một cuộc yêu. Và thời gian lên đỉnh ở mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Trung bình, thời gian nữ giới có thể đạt cực khoái từ 10 đến 22 giây, và ngắn hơn so với đàn ông, Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn, nếu phụ thuộc vào kỹ thuật làm tình của quý ông kết hợp với không gian, cảm xúc, sự hưng phấn, thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Đối với phái mạnh khi đã có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, và biết cách làm đối tác của mình thỏa mãn, kích thích đúng điểm G thì họ hoàn toàn có thể làm, cho các nàng lên đỉnh trong thời gian dài và dễ dàng cảm nhận sự đê mê, sung sướng, Bên cạnh đó, nữ giới cũng có khả năng kéo dài cơn cực khoái của mình bằng các cách như luyện tập những bài tập, cải thiện chức năng sinh lý của bản thân, Tóm lại, phụ nữ lên đỉnh trong bao lâu rất khó khẳng định và đây không chỉ là vấn đề của riêng phái nữ. Các đấng mày dâu nên tìm hiểu về tư thế làm tình mà cô ấy thích, trò chuyện, tâm sự, trao đổi thẳng thắn trước khi bước vào cuộc yêu để tìm sự đồng điệu cho đôi bên. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.